đừng buồn sâu trong những nỗi đau như vậy bởi vì trong tim của anh còn yêu em rất nhiều giờ vì sao em quên lưng, không nói một lời chuyện tình yêu nơi nào hay cho con tim anh thôi ngừng nhớ em người hãy nói một câu đừng buồn sâu trong những nỗi đau như vậy bởi vì trong tim của anh còn yêu em rất nhiều giờ vì sao em quên anh cuối chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào phải làm sao cho con tim anh thôi ngừng nhớ em người hãy nói một câu đừng buồn sâu trong những nỗi đau như vậy bởi vì trong tim của đừng buồn sâu trong những nỗi đau như vậy bởi vì trong tim của anh còn yêu em rất nhiều có vì sao em quên lưng không nói một lời chuyện tình yêu ai nào hay bởi vì em hết yêu hay anh không quan tâm em từng ngày giờ tìm nơi đâu thôi hạnh phúc như lúc ban đầu ngờ rằng đã không xa cách giờ duyên tình trái ngang